tất cả những anh em mà đang dịch bệnh không có công việc gì làm mà muốn kiếm tiền về mua sữa hay là bỉm cho con anh em nhé ngày hôm nay nhà chúng tôi muốn mang đến và giới thiệu cho anh em về một cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài đây là cái dòng kính mà nhà chúng tôi hôm nay muốn mang đến và giới thiệu cho anh em anh em nhé cái dòng kính này nhà chúng tôi vừa vừa mới ra đò nhà chúng tôi đã bách và để phục vụ cho anh em cái kính này được nhập khẩu trực tiếp từ thành phố Seoul Korea Nhật à, Hàn Quốc anh em nhé vừa mới ra lò nhà chúng tôi đã <clears throat> mang về để phục vụ cho anh em cái Tết 2022 này anh em nhé thì cái dòng kính này á, <clears throat> nó là cái dòng kính 9D nó không như những cái dòng kính 5D ờ, hay là 7D hồi xưa anh em nhé dòng kính này là cái dòng kính 9D mới nhất 2021 độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nhé không một nhà nào có chỉ nhà tôi có anh em cùng đi vào xem bên trong nó có những cái gì anh em nhá mở ra này đây nó sẽ là hai cái hộp đựng uh, mắt kính và cái uh, nước ở trong là nước bảo quản kính anh em nhé đây là là cái gấp kính và cái uh, đeo kính giúp anh em tháo này đeo vào một cách dễ dàng hơn này Đấy, nó chỉ có thế thôi nhưng mà cái độ hiệu quả cái độ an toàn của nó rất là cao anh em nhé cái dòng kính này ạ khi những anh em mua hàng những mua một bộ kính bên tôi anh em sẽ được tặng kèm theo một cây bài anh em nhé sới anh em chơi bài gì anh em có thể bảo chúng tôi chúng tôi có thể cung cấp bài đấy cho anh em anh em nhé ví dụ như là dòng đỏ này xanh 2k này, hay là những cái bộ bài dòng vàng hay là kim cương đỏ hay những bộ bài um, nhựa xanh hay là nhựa đỏ phục vụ cho những anh em ở bên nước ngoài anh em nhé nhà bài gì nhà chúng tôi đều có và chúng tôi nhận ship toàn quốc toàn thế giới anh em nhé kể cả bên nước ngoài nhà chúng tôi đều đều có thể ship được đến cho anh em anh em nhé anh em mua hàng đặt hàng liên hệ số điện thoại 0979 54 tứ quý 9 để nhân viên có thể tư vấn một cách tận tình nhất cho anh em anh em nhé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 nó không thể nào mà nó phục vụ được hết nhu cầu cho anh em thì với cái dòng kính 9D này ạ anh em thoải mái là nó có thể chơi được từ 36 à, đến 38 tiếng mà <clears throat> kính nó vẫn còn nét anh em nhá không như những cái dòng kính 5D kia từ 5 đến 7 tiếng là kính nó bị nhòe rồi anh em nhá bây giờ thì tôi sẽ test cho anh em cái độ nét của dòng kính này kính á khi tôi test cho anh em ạ là tôi sẽ bỏ cái mắt kính này ra tôi đeo vào chiếc điện thoại của tôi để tôi test cho anh em cái độ nét của nó anh em nhá chứ tôi đeo vào mắt của tôi anh em không thể nào mà anh em cảm nhận được cái độ nét của nó đây là một cỗ bài à, kính này anh em này không khác gì một cỗ bài bình thường đây nó là cái chiếc điện thoại đây là cái nó là cái mắt kính mà tôi đã lắp vào để test cho anh em anh em yên tâm là cái dòng những cái dòng kính xưa khi anh em mua những cái dòng kính uh, ờ, 9D này hay là những dòng kính VB nhôm hay là kính gỗ bên tôi anh em hoàn toàn có được một phiếu bảo hành nhá cái phiếu bảo hành ấy nhà chúng tôi sẽ lỗi một đổi một cho anh em trong vòng 8 tháng và bảo hành cho anh em miễn phí trong vòng 2 năm anh em nhé kính là anh em hạn chế anh em để nó ở một chỗ khô giáo anh em hạn chế nơi khô giáo ra anh em nhé không là kính nó sẽ bị uh, mờ và anh em không thể nào mà anh em nhìn được nữa hay hay dễ bị xước đấy kính hay dễ bị xước đấy anh em hiểu không đây ngoài những cái dòng kính là nhà chúng tôi có rất nhiều loại những anh em nào không thích chơi kính thì anh em có thể chơi cái dòng máy đánh bài này máy đánh bài này là cái dòng máy đánh bài CVK bên tôi anh em nhé anh em muốn chơi cao cấp hơn thì nhà chúng tôi có những cái dòng máy đánh bài iPhone 11 iPhone 12 này anh em này đánh bài iPhone 11 này anh em có thể thấy này máy đánh bài iPhone 11 iPhone 12 nhà chúng tôi đều có hết anh em nhé cái dòng máy đánh bài này ạ <clears throat> có một chức năng rất là hay nhá khi anh em đang chơi trò chơi anh em đang chơi sân liêng có người gọi đến anh em vẫn nghe bình thường và nghe ở trong tai nghe bình thường mà đang chơi máy nó vẫn báo cho anh em một cách bình thường anh em nhé nên là anh em yên tâm anh em nhé <clears throat> ngoài những anh em nào không thích chơi máy đánh bài hoặc là kính nhà bên chúng tôi có loại ví đổi bài này hoặc là áo đổi bài điện thoại đổi bài này chúng tôi đều có hết để cung cấp cho anh em anh em nhé đây tôi sẽ test luôn cái độ nét của kính cho anh em này đây khi anh em ờ, đeo kính vào mắt thì mắt anh em nó sẽ có như này anh em nhá sẽ có một màu tím như này anh em có thể thấy này con này có 5 này con này có 5 rô này anh em này 5 rô này 5 rô này di tép này di tép này di bích này anh em này ắt này là ắt rô này anh em này bốn bốn tép này anh em này bốn rô này ba rô này tiếp cho anh em cỗ bài dòng đỏ anh em nhé 8 này anh em này 8 này à con này con 3 xin lỗi anh em con này 3 3 bích này hai bích này 10 cưa này anh em này mười rô này anh em có thể thấy kính rất là nét nhá hai tép này áp tép này ba cư này anh em này test cho anh em có bài à, test cho anh em có bài kim cương nhá anh em nhá kim cương đỏ bài gì nhà chúng tôi đều có hết để phục vụ cho anh em anh em nhé anh em chỉ cần bảo với chúng tôi là sới anh em chơi bài gì thôi bằng tèo này ba bích này à ba tép này anh em này ba tép này hai tép này quy tép này bảy rô này à con này còn bảy cơ này anh em này chín rô này chín nó sẽ là dấu móc như thế anh em nhé 10 rô này di rô này ca bích này anh em này hai cơ này áp cư này anh em này G này, G big này, G big này. Quy big này. chín này, chín big này. Qua cái video vừa rồi tôi cũng đã cho anh em cảm nhận được cái độ nét của dòng kính 9D mới nhất 2021 ở bên tôi. Anh em nào có nhu cầu xin mời anh em liên hệ số điện thoại 0979 54 tứ 9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 hàng đến anh em bóc ra như tôi quảng cáo trên video thì anh em nhận anh em nhé không thì anh em không nhận cho tôi bây giờ thì cảm ơn anh em đã xem video